Những cái à, đường link đăng ký chúng tôi luôn luôn để ở dưới phần mô tả của video clip này và tất cả những đăng ký của quý khách đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến à, quý khách hàng một cái mẫu xe tải mang thương hiệu Suzuki Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Indonesia sản xuất năm 2016 mang nhãn hiệu Suzuki Pro với à, tải trọng là 750 kg và máy xăng 1.6 thùng lửng zin theo nhà máy phải lâu lắm rồi chúng tôi mới à, mua được một à, chiếc xe đẹp và tốt đến như vậy nên hôm nay giới thiệu ngay đến cho quý vị khách hàng và sau đây thì chúng ta đi tìm hiểu chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé đây là cánh cửa bên phụ phần keo chỉ của cánh cửa à, quý vị có thể thấy còn khá là đẹp vẫn còn à, rất là đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin zin toàn bộ quay cận cảnh à, cho quý vị thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả mặt tắp bi của cánh cửa được ốp bằng nỉ còn khá là đẹp khoang cabin khoang lái rất là rộng rãi tạo cho chúng ta cái cảm giác thoải mái ở trên đường dài hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả ghế ra vẫn là da xịn theo xe còn rất là đẹp xe cũng là trang bị cái à, máy lạnh cực mát zin theo xe phải nói là chất lượng của xe này nó giống như là một chiếc xe du lịch bởi vì à, tiền thân của nó là chiếc à, APV 8 chỗ toàn bộ cột cũng như là khung cửa còn rất là chắc chắn các cái gioăng cao su vẫn là zin theo xe đây là dòng xe tải à, tuy nhiên à, chủ xe cũng à, sử dụng xe này để chở hàng rất là ít đấy vẫn còn à, đầy đủ các cái à, tem nhãn của chiếc xe nhập khẩu nguyên con từ à, Indonesia sản xuất năm 2016 đấy phần bản lề của nó quý vị à, có thể thấy vẫn còn rất là đẹp rất là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả hiện nay à, thì chiếc xe này chúng tôi đang giao bán với giá là 238 triệu đồng bao rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc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 lớp sơn chống dỉ xét của hãng phần à, thùng xe phần thùng lụm zin theo xe Hiện cũng à, trang bị một cái à, lớp cao su lót sàn của thùng xe phải nói là chủ nhân này giữ gìn xe cũng khá là tốt phần sắt xi phần dàn đồng của thùng xe quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là cong vênh cả phải nói phải nói là dù là chiếc xe này là chiếc xe tải nhưng mà chủ xe cũng dùng để đi chở hàng rất là ít cụm đèn hậu vẫn còn hoạt động rất là tốt phần gầm quay từ à, phía đằng sau xe bánh sơ cua hay còn gọi là bánh dự phòng lốp còn khá là mới hệ thống à, giảm sóc cũng như là các cái đầu rô tin cực kỳ là chắc chắn quay chi tiết và cận cảnh à, phần gầm từ phía sau xe cho quý vị thấy rõ chỉ với giá là 238 triệu đồng chúng ta sở hữu một chiếc xe tải nhập khẩu nguyên con từ Indonesia sản xuất năm 2016 máy xăng 1.6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 rất là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng cột và khung cửa không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo cả hệ thống à, chốt khóa các cái thông số về à, áp suất của bánh xe bánh trước và bánh sau vẫn còn rất là đầy đủ và rõ ràng hệ thống à, chân ga chân thắng và chân côn còn rất là đẹp chưa hề có dấu hiệu gì là mài mòn nhiều Tất cả các cái đèn tín hiệu ờ, cảnh báo trên đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt. Vô lăng hai chấu có trang bị hệ thống ờ, trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng. Chủ xe cũng ờ, đã trang bị một cái camera hành trình với cái màn hình lên tới 7 inch rất là rõ nét. Trần xe đấy vẫn còn nguyên cái bọc của cái tấm chắn nắng cho trên trần xe. Hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh cực mát. Zin theo xe sau đây thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Toàn bộ phần máy vẫn còn rất là sạch sẽ, khô ráo, không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Phần keo chỉ của nắp capo vẫn còn rất là đẹp và đầy đủ, không hề thiếu một à, phân đoạn nào. Quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ. Phần dàn đồng, dàn sắt xi cực kỳ là dày và chắc chắn. Đấy, cái tem thông số của chiếc xe, số khung, số máy vẫn còn rất là đầy đủ và rõ ràng thanh rằng đầu xe cực kỳ là chắc chắn với à, chiếc xe này chúng tôi cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước Suzuki Pro sản xuất năm 2016 nhập khẩu nguyên con từ Indonesia trang bị cái à, động cơ xăng 1.6 rất là mạnh mẽ với tải trọng là 750 kg máy xe vẫn còn nguyên chưa từng mở ra phần gầm ở à, đầu xe phần gầm của bề máy quay cận cảnh nhà cho quý vị thấy rõ xe mới mua được hơn 2 năm cho nên là toàn bộ phần gầm phần dàn đồng cũng như là sắt xi cực kỳ tốt chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả chiếc xe này được uh, chúng tôi mua của một uh, chủ nhân ở rạch giá kiên giang đăng ký tư nhân chính chủ mọi hồ sơ đều đã nằm ở trong tay của chúng tôi cho nên là khi mua chiếc xe này thì uh, cái công việc làm hồ sơ rất là nhanh chóng thế này vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu chi tiết của chiếc Suzuki Pro 2016 nhập khẩu nguyên con từ Indonesia máy xăng 1.6 tải trọng là 750 kg số sàn 5 số tiến một số lùi trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký à, hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh anh hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ờ, chúng tôi nhé Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video giới thiệu xe tiếp theo.